chào tất cả anh em nhé à, cái video này à, tôi à, xin phép được giới thiệu tôi là Sơn Đấy, tôi ở bên xe miền Tây Đấy, bên cơ sở tôi chuyên cung cấp cho anh em làm tay cái hay là anh em nào muốn, muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó đi theo ý muốn Đấy, thì à, anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại và cái số Zalo ở trên màn hình đó thì à, anh em nào mà đã đi cơ sở tôi rồi hay là đã sử dụng những cái bộ hột tài xỉu bên tôi à, đi lắc cái thì là anh em cũng thấy được cái hiệu quả của nó thì à, cái video ngày hôm nay tôi à, được xin phép giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang giúp cho anh em đi chơi tài xỉu thì anh em có thể là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn thì cái cách lắc như thế nào thì là anh em à, một anh em đến cơ sở hai là anh em đặt đơn hàng về thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em sau đấy thì uh, trước tiên vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột này để cho nó tăng cái độ xanh chín của cái bộ hột này nhé đấy, trước tiên tôi sẽ thử cho anh em đấy, cái à, nam châm này một ngắt này Đó. tiếp theo là tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây Đó. siêu trong đi ơi. cái video này tôi sẽ thử hết cái tăng tích để cho anh em ờ, thấy được cái bộ hột này nó hoàn toàn không tăng đấy thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu mắt hí Đấy, hay còn gọi là cái bộ hột tài xỉu ờ, mắt nhỏ Đấy. thì cái bộ tài xỉu này thì à, rất là nhiều anh em cũng đã tìm kiếm rất là tìm kiếm rất là nhiều cơ sở thì anh em à, chưa tìm thấy được thì tôi cũng xin phép nói luôn là anh em cái riêng cái bộ hột tài xỉu mắt hí này là bên tôi là làm làm ra cái bộ hột tài xỉu mắt hí này Đấy, và bán cho anh em để cho anh em đi sử dụng anh em đi lắc chứ không phải là tôi bo từ 14 xuống 13 nhá Đấy đây là tôi làm thẳng đúng chuẩn ly cho anh em đấy 13 ly là 13 ly 14 ly là 14 ly nhá thì anh em nào mà muốn sở hữu anh em cứ đặt đơn hàng đấy, thì uh, tôi sẽ làm và tôi sẽ gửi về cho anh em nhé và anh em nào muốn giao lưu hay là anh em nào muốn uh, thử cái bộ hột này đấy, tận tay thử bộ hột này thì anh em cứ lên bên xe miền Tây đấy, tôi ở bên xe miền Tây cái cuối cùng đó chính là nước muối đây cho anh em thử hết tăng tích cho anh em để cho anh em khỏi phải thắc mắc lần sau đó, đó nước muối lau khăn ướt nên là hơi ướt đó đó cái bộ hột à, thì hoàn toàn không tang rồi đấy anh em à, vừa thử cho anh em anh em đã thấy đó là bộ hoàn toàn không tan thì cái bộ tài xỉu mắt hí này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì uh, nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đi theo ý muốn của anh em như thế nào thì anh em có thể là lắc cái bộ tài xỉu này Đấy, lắc cái bộ hột tài xỉu này thì bằng cách lắc thường thôi thì là cái bộ hột này nó đi đều cho anh em lên tới 80 ờ, 90 phần trăm cho anh em nhé bộ hột này thì cực kỳ đều rồi Để thử cho anh em này ôi chết rồi vẫn dính nước này đầu cái đĩa vậy ok Đó, xỉu này Đấy, này là 80 90 phần trăm nó là tài nha Đó, tài tiếp tục như vậy nó sẽ là xỉu đó, 442 đúng không anh em nó đi rất là đều và cái tiếp theo nữa đó chính là cái à, cách mà em có thể là giữ tài giữ xỉu đấy mà anh em có thể đi đến sân chơi anh em có thể là giữ được tài giữ được xỉu thì anh em có thể ăn được uh, tay con đang khát nước đó thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em cái cách lắc giữ hột tài xỉu Đấy, của cái bộ hột tài xỉu mắt hí này nhá Đấy. anh em nào mà quan tâm anh em nào mà chưa có cái bộ hột thì anh em mau mau liên hệ với số điện thoại trên màn hình Đấy. anh em chỉ cần lên đường xe miền Tây tôi sẽ ra đón anh em nhé và chia sẻ cho anh em ngoài cái bộ hột tài xỉu mắt hí này ra bên tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột Đấy, rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà nó mang lại cho anh em những cái à, chiến thắng rất là cao đấy thì anh em nào mà lên cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em để tôi sẽ giới thiệu cho anh em những cái bộ tài xỉu đó thì ngày hôm nay làm video này tôi chỉ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mắt hí đấy, hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt nhỏ nhá đấy thì uh, cái bộ hột này là độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy chính bên tôi làm ra và không bo từ 14 xuống 13 nhá đấy không bo từ 14 xuống 13 đặc biệt là làm cắt ra tự làm và tự cân bộ hột Đấy. và cái cách đi của nó tôi đã tìm hiểu ra và chia sẻ cho anh em nhé đó tiếp tục cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em Đấy, khi mà anh em đi đến sân chơi anh em rất là cần những cái ờ, chén giữ tài giữ xỉu này nhé thì đang 442 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé đó như chén này thì tôi có tầm 7 đến 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm kết xỉu kết xỉu nha anh em nhé mở cho anh em đó 112 đúng không anh em nó rất là hiệu quả tiếp tục cho anh em thường thường như cái chén này thì là anh em phải đưa lên tài Đấy, đưa lên tài thì với những cái bộ hột như thế này bộ hột tài xỉu mắt hí này anh em có thể lên tài hay xuống xỉu hay là anh em có thể giữ tài giữ xỉu rất là dễ dàng nhá rất là dễ dàng như chén này tôi sẽ cho lên tài Đấy, theo ý muốn và theo những cái cách đánh của những cái sân chơi mà anh em thường hay chơi như chén này anh em sẽ đưa lên tài nhá. đó chén này có tầm 90 phần trăm là tôi đoán ở trong này là chén tài 90 phần trăm kết mở cho anh em 445 đúng anh em đó tiếp tục cho anh em để đăng tài giữ tài luôn cho anh em này 416 tiếp tục giữ tài 552 tiếp tục chén tài nữa này đấy chén này nó về xỉu thì chén này về xỉu xỉu 10 thì nói chung là đi lắc thì là nó cũng có cái tầm 7 đến 80 phần trăm thôi nó hỗ trợ cho anh em như vậy thôi đấy thì anh em nào mà lắc hay thì có thể là lắc hơn tôi và đi đánh nó sẽ hiệu quả hơn đấy thì uh, cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mắt hí hay là hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt nhỏ mà bên tôi mới cho ra mắt anh em bộ hột tài xỉu mới nhất hoàn toàn không tan Đấy, và chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao mà anh em đi đến sân chơi anh em có thể là giành chiến thắng hiệu quả Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em